tốt mua chơi mua amateur đúng không à, nếu bạn chơi thì có cái cây c một lẻ năm một lẻ bảy tự nhiên đi anh anh mua cho anh chơi hay con anh chơi Oh. này thì có rip điệu rồi linh tinh linh tinh nhiều thứ chơi phòng trà cũng được mình chơi biểu diễn chơi giải trí mà kiểu nào cũng thấy nó có một cái tay ờ, chống đèn mà cái chỗ này nó nó, nó gọn hơn đó. như là hai lẻ ba hay đó mình... đúng rồi có có luôn cái đó thì nằm theo kiểu là nó kiểu nó không phải chân mà là chân nó chân đứng đúng rồi anh thích cái loại chân đứng cái giờ nó có nằm em có để sau nhà cái gì sau nhà thôi để cho nó được rồi ok đen đi bộ nè sao được rồi ưng ý không sư huynh đó dạ rồi em cảm ơn anh anh tên gì vậy Hoàng Piano vừa đánh xong một đoạn nhạc để chúc mừng anh vừa sở hữu một cây đàn CLB tại shop Bạn sẽ giao liền cho anh Khánh CLB 201 đây là chú sẽ giao đàn cho anh trong vòng nửa tiếng anh sẽ nhận được đàn như nhận được bánh pizza vậy đó nhanh gọn lẹ hàng Nhật Bản à không ai phụ thằng nhỏ à cần phụ không sống mọi người nụ cười mọi người than suốt bổ cẩn thận nha mọi người ơi lên lên lên em ơi lên đi lên đi yo lên xe rồi nè mọi người ơi live stream tại shop luôn nè mọi người ơi giao hàng từ nơi nhanh gọn lẹ luôn on lâu rồi. bây giờ sẽ lắp ráp cái đàn và giao liền cho anh second hand nhật bản brand new nè mọi người ơi tay shop này kim luôn vừa à, bóc phát mà vừa vệ sinh đàn mày vừa chở hàng đi nữa còn đây ông chủ đây vừa bán vừa ráp vận chuyển là chọn gói 95% luôn gì vậy mình à, vận chuyển chọn gói 95% luôn vận chuyển chọn gói 95% là sao con chưa hiểu <laughs> là còn 5% phần trăm nữa để đâu 5% phần trăm đó lỡ có trục chặt nhờ chủ nhà hỗ trợ giùm nó chính xác hỗ trợ giá nha yên tâm không có thang máy đem lên lầu 3 thôi à được không bình thường bình thường bình thường bình thường bình thường đúng không đúng rồi đúng rồi bình thường thấy chưa mọi người đối với hoàng piano ờ, mọi thứ đều rất là bình thường nên mọi người dù ở tầng sân thượng tầng 100 mà không có thang máy yeah, dạ, cũng vẫn khiêng lên tận nơi cho mọi người nha yên tâm nha nhìn anh này lùng lùng vậy chứ sức mạnh của Hercules đó mọi người khoái khoái rồi mạnh là mạnh nhất mạnh nhất sớm thôi nha chứ đừng nói mạnh nhất sớm nha người ta hiểu lầm có khi người khác người ta lợi đến kiện mình đó ờ, nhất sớm rồi rồi đó. Các bạn đang xem chương trình mua hàng Test đàn Lấy hàng từ kho Tân trang đàn Làm vệ sinh cho nó sạch sẽ Rồi giao đàn Đến tận nơi Và đây là quy trình cuối cùng Để trước khi à, giao đàn đến à, Nhà của anh Khánh một khách hàng rất là dễ thương đã ghé shop hàng piano tối nay phía bảo hành đàn cũ vẫn được bảo hành như mới nha nè nè nè nè nè nè nè thằng quay phim luôn là thằng bất tử và luôn là thằng sướng nhất trong phim kinh dị đúng không ai cũng chết có thằng quay phim sống hoài à quay tới cảnh cuối luôn nè đó và đây cái đàn may mắn sẽ được giao đến tận nhà của anh Khánh trên chiếc xe mô tô 175 phân khối tạm biệt